đỡ con Pikachu trước nhé Pikachu vào và Ditto vào Ditto đâu rồi ờ chừng nào rút đồ chữ ok nên sẽ đà phóng. ở cái chỗ này thì uh, trứng ra rất là nhanh mình chỉ cần đi hết cái đoạn đường này xong mình quay đầu lại là có trứng rồi đây chỗ này quay lại là được tôi nghĩ là tôi có mấy con mèo mấy con mèo ở trong bag của tôi có khi là con mèo đực đây chuẩn bị rồi yes tôi tôi thích đi ở đây hơn bởi vì tôi nhìn thấy cái nơi mà tôi cần đến ở trên cầu đi ngang ngang nó ớ à, từ từ chứng tôi đâu à đây rồi cái đoạn đường này trông thì mình nhìn ở đây mình nhìn open world thì mình thấy nó dài thôi nhưng thật ra là nó ngắn à nhầm mình nhìn ở đây thì mình nhìn thấy được cái chỗ mình đi thật ra nó dài lắm chính ra nó phải mấy trăm bước ấy rồi trứng nở luôn này thấy không trông thế thôi dài lắm à, nó lại là copy two như thế này là tiến hóa nó lên à bây giờ bọn này à, tiến hóa happiness là chúng lên level là chúng tiến hóa được mà vẫn là con đực con đực này thì uh, nên uh, biến đi shiny hả ờ hay nhở một trứng là shiny nhá anh em một trứng là shiny không ờ, có gì gọi là may mắn hơn ở trong cái này nữa rồi tôi có thể trò kè cả ngày nhưng mà ra <laughs> đi qua một trứng là một cái điều gì đấy mà tất cả các streamer đều không thể làm được tôi không tôi không nhận ra đấy là xoay đi cơ anh em ạ nhìn màu của nó hẳn nó khác nhau lắm cơ nhìn màu của nó nó không khác gì con ờ, con Pichu bình thường